với kinh nghiệm nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc và trực tiếp nhập hàng về, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tuyệt vời nhất từ xứ sở kim chi. Xin trân trọng kính mời quý khách hãy đến với Hồng Sâm Hàn Quốc, địa chỉ 27 Tứ Hiệp để dùng thử các sản phẩm được tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, ngồi ghế massage miễn phí. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline để được tư vấn trực tiếp